Xin chào, hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn cho các bạn cái cách mà trút cái số liệu của dòng máy Leica TCR805 vào trong máy tính và từ trong máy tính mình sẽ trút ngược lại máy Leica ha. Thì ờ, ở đây thì mình có một cái cổng ờ, cáp một đầu thì mình sẽ liên kết với lại máy Leica còn một đầu thì mình sẽ liên kết với lại máy tính cái đầu mà liên kết với lại máy Leica các bạn để ý nó có một cái dấu màu đỏ như thế này và ở trên máy Leica nó cũng có một cái dấu màu đỏ thì khi chúng ta cắm á, chúng ta để cái dấu màu đỏ này trùng với lại cái dấu màu đỏ ở trên cái máy Leica là khi chúng ta cắm vào nó rất là dễ rồi mình sẽ cắm nha rồi còn một đầu này á, thì mình sẽ cắm vào trong máy tính ha rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách mà trút dữ liệu ha rồi, để trút được dữ liệu của máy Leica thì mình phải cài một cái phần mềm ha. Thì ở đây mình có một cái phần mềm đó là Leica Gel Office 8.4 ha. Phiên bản này tương đối là mới. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài luôn ha. Ở cái phiên bản này nó có cái file rắc luôn. Rồi, mình giải nén xong rồi ha. Mình sẽ vào Intone ha. Rất đơn giản, nhanh. Rồi, rồi chúng ta nhấn net ha rồi archive net chọn là skip listen đầu tiên ha net này là đường dẫn rồi mình giữ nguyên mặc định ha nhấn net rồi intone rồi sau khi cài xong các bạn thì nó tạo ra ngoài desktop có một cái à, biểu tượng của cái phần mềm cái này mình không cho chạy ha mình à, tắt nó đi mình phí freenet ha các bạn quay trở lại cái thư mục hồi nãy ha đây mình có để cái file rắc luôn các bạn cớp hai cái file này cớp các bạn vào trong cái đường dẫn của cái ờ, cái cái file mà mình cài đặt á đây mình sẽ bấm ờ, hốt phanh luôn rồi bây giờ mình sẽ bát vào ha các bạn bát vào nè mình bát rồi đè luôn rồi cái nữa continue vậy là nó đã rắc xong rồi các bạn thì bây giờ mình sẽ đóng lại hết đi ha đóng này luôn rồi bây giờ mình sẽ chạy này đây không phân rồi khi chạy lần đầu tiên á thì à, chúng ta sẽ vào là tool ha các bạn mũi tên xuống ở đây nè các bạn chọn data gen ha đích vô rồi chọn là uh, series bot ha rồi cái này nó sẽ có một cái cổng cơm là cổng cơm chính là mình đang liên kết với lại cái máy ờ, cái máy toàn đạt của mình máy Leica thì máy Leica hiện tại thì nó chưa mở hết các bạn thì ờ, bây giờ mình sẽ phải chuột các bạn chọn là setting vào trong cái mục cơm ha các bạn chọn ở đây là cơm chính ha giờ chúng ta sẽ chọn là builder này builder ha mình thường chọn là builder rồi cái này các bạn khai báo y như thế này ha rồi ok rồi chúng ta sẽ đúp vào trong cái cổng cơm luôn ha đó thì à, tự động máy máy nó sẽ mở lên cho chúng ta luôn rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái file này ha mình vào trong cái à, job rồi à, trong cái hoàng công cọc rồi thì ở đây ha các bạn thì bây giờ mình sẽ bỏ nó dự án đi rồi mình sẽ bỏ nó vào trong cái hạ tầng ha các bạn mình sẽ bỏ này vào trong hạ tầng rồi có rất là nhiều cái lựa chọn ở đây chúng ta có thể chọn là CSV là file kết CSV là file Excel còn à, AutoCAD có rất là nhiều định dạng mình chọn cái gì cũng được thường là mình chọn là RSE ha rồi chúng ta nhấn OK thì mình chờ một chút xíu ha thì nó sẽ ờ, rút ra hết cho chúng ta rồi sau khi ờ, rút xong á, thì nó sẽ thoát ra như vậy ha các bạn và bây giờ mình sẽ vào trong cái ờ, cái đường dẫn hồi nãy ha là nắng lưu đi à, rồi chết hạ tầng ở đây hả các bạn thì bây giờ mình sẽ này mình mở lên cho các bạn thấy luôn ha open à, open nè nó đây là cái file à, hoàng công cọc rsc nó đã mã quá hết rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái à, phần mềm đó là cái phần mềm mà convert rc convert ha mình có để cái phần link mô tả ở bên dưới ha chúng ta giải nén cái này ra extract nè rồi nó nằm đây ha các bạn mình sẽ rinh lên trên đây rồi mình sẽ vào luôn rồi mình sẽ chạy luôn cái file này ha phải chuột ha open rồi cái này mình tắt đi cái này chúng ta sẽ vào là file open các bạn chọn cái đường dẫn hồi nãy hồi nãy mình lưu là ổ đĩa D project hạ tầng rồi cái này là hàng công cọc nãy mình mới rút ra các bạn open luôn đó đây là toàn bộ tất cả các cái điểm đo của mình ha thì à, ở trên đây có mấy cái điểm này nó nó không đúng thì mình sẽ bỏ đi ha đây à, shift rồi mình bấm delete ha thì à, mình chỉ cần lấy những cái số liệu cọc của mình như thế này thôi rồi chúng ta sẽ vào là đây ha inbox inbox export này các bạn chúng ta có thể là export ra là file csv hay là file test ha mình à, lưu ra csv đi csv để lát nữa mình sử dụng mình lưu luôn tại đây đi ha CXV cộng rồi rồi xong rồi ha bây giờ mình sẽ sử dụng một cái phần mềm đó là cái phần mềm à, CV3D để mà mình à, trút nó lên trên két ha các bạn CV3D đây mình sẽ mở ha open rồi sau khi CV3D mở lên á chúng ta sẽ vào là new nè chúng ta sẽ chọn là AutoCAD Civil 3D Matrix ha hệ mét á rồi ấu phanh luôn rồi chúng ta sẽ vào là trong bôi các bạn phải chuột ha chọn là grid đó chúng ta sẽ nhấn vào một ngay này ha inbox bôi ha rồi chúng ta chọn ngay này dấu cộng hạt file chúng ta sẽ vào cái đường dẫn là nãy mình lưu là ODD uh, project hạ tầng rồi cái này nãy mình lưu nó là file excel thì cái này nó là csv open rồi cái này nó không được ha các bạn tại ờ, tại cái tên điểm á để mình vào trong cái đường dẫn mình cho các bạn xem nè cái hc cọc này nè mình mở luôn nè đó các bạn ờ, thấy ha thì cái ờ, cái số thứ tự á cái số hiệu điểm á là cái số nghe này C1 C2 á trong CV nó không có hiểu cái thằng C này nó chỉ hiểu là số 1 thôi nên mình sẽ chỉnh lại một chút xíu ha nó mình sẽ đánh à, số thứ tự lại thôi rồi mình à, sell ha rồi vậy là xong đó các bạn mình sẽ tắt nó này rồi chúng ta sẽ hạt lợi ha nè hạt các bạn chọn là file open nó là bây giờ nó đã liệt kê ra cho chúng ta nè các bạn chọn ở dưới đây là cái anh nào nó luôn luôn là cái số đây như thế này là đúng nè các bạn nó cái nốt cái nốt thì nó luôn luôn là 10 chữ số ha cái e nó luôn luôn là 9 chữ số như thế này là đúng được rồi chúng ta nhấn ok nè rồi mình nhấn z enter e enter rồi đây là toàn bộ các cái điểm đo ha mình sẽ hiển thị lên một chút xíu ha đây là nó nó hơi lớn đúng không các bạn chọn cái view nhìn này nó nhỏ lại cỡ 200 đi rồi đó đây là tất cả những cái cây cọc mà hôm trước mình đã đo hoàn công đó các bạn thì các bạn xem clip ờ, hồi trước thì chắc bạn cũng biết rồi cái file hoàn công cọc này mình sẽ lưu lại ha các bạn xem à, mình ờ, đủ ngoài desktop đi mình ghi là hoàn công cọc ha xem rồi mình sẽ đóng chỉ ha tại cái này mình đã xong rồi rồi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách trút cái dữ liệu tọa độ từ trong ờ, két ha. Mình sẽ trút vào trong ờ, máy Leica ha. Đây, đây là két ha các bạn. Chúng ta open. À, mình sẽ mở một cái file hạ tầng ha. Thì mình chuẩn bị thi công cái hệ thống thoát nước mưa. Mình sẽ định vị một số cái hố ga. Đây, đây là cái bản vẽ thoát nước mưa hả các bạn thì nó có những cái hố ga như thế này và ở giữa hố ga thì nó có những cái điểm như thế này nó chính là tâm của cái hố ga thì mình sẽ định vị để cho người ta đào trước rồi à, sau khi đào xong thì mình sẽ định vị một lần nữa rồi người ta mới đặt cái hố ga rồi bây giờ mình sẽ kích tọa độ ha mình sẽ sử dụng cái phần mềm mà của mình ha cái này là get to excel nè mình sẽ mở luôn ha open rồi tấn này ra rồi mình sẽ vào lấy tọa độ ha rồi à, kết nè một nè hai nè ba bốn rồi mình lấy 5 điểm thôi ha xong ta kép nè thoát ra nè ta bấm kết quả rồi xuất sai Excel luôn này mình đóng đi ha này xong rồi như ờ, như thế này là xong rồi ha các bạn để trút vào trong máy Leica thì mình ờ, sẽ xóa ha xóa một cái dòng này rồi cái tọa độ ở trong cái cái này nó hơi ngược chút xíu ha các bạn chúng ta sẽ trong máy Leica thì cái tọa độ ơ ừ, thì mình sẽ chuyển về đây ha nó như thế này là đúng nè rồi bây giờ mình sẽ xeo lại ha xeo lại CV á rồi mình sẽ chọn là CSV comment ha đây mình à, sẽ bỏ nó trong ổ đĩa D đi cũng à, vào chat hạ à, tầng nhưng mà cái này là số liệu hố ga ha số liệu à, hố ga rồi ok rồi cái này mình tắt đi ha lấy vậy thôi rồi tắt này đi rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cũng cái phần mềm convert để mà mình convert cái cái file hồi nãy á thành uh, à, rsi ha mình áo phân nè rồi mình à, mình chọn là inbox rồi csv cái nãy là số liệu hố ga nè các bạn tại nãy vô đúng đường dẫn rồi open rồi đây ha thì bây giờ mình sẽ sell lại sell nè các bạn chọn là hoga chấm à, rsi ha sell nè xong rồi ha vậy là mình đã có được cái cái cái cái file số liệu hoga.jsc rồi bây giờ mình sẽ vào trong máy rồi à, máy Leica đây ở đây hả các bạn mình uh, refresh lại được không không được đây reset này nó không có ha nó không có cái refresh nên mình sẽ tắt này trước rồi chúng ta vào là cũng là data exchange ha rồi chúng ta bên đây chọn là đây nè project nè hạ tầng nè nó đây là cái file ờ, số liệu ga jsg nè mình là vào trong cái này ha cơm chính nè rồi file nè chớp rồi bây giờ mình sẽ kéo thả thôi cái số liệu hố ga này mình sẽ kéo từ bên đây mình kéo vào trong đây thôi ví dụ như mình kéo vào dớp số 5 đi đó nó kêu chúng ta đặt cái tên cái tên file ha ví dụ như giờ mình đặt là à, tọa độ hố ga tức là lát nó tạo cái dớp cho bên mình á, là cái tọa độ hố ga ha rồi chúng ta nhấn ok nè rồi mình chờ một chút xíu ha là nó sẽ trút vào cho các bạn thấy rồi vậy là đã xong rồi các bạn nó đã úp vào trong trong máy cho chúng ta rồi đây nó có một cái cái tọa độ hố ga nè sau khi mình úp vào thì nó sẽ nằm ở trong cái fit boy ha đây thì nó sẽ có 5 điểm như thế này đó sau khi trút xong á bây giờ mình sẽ vào trong đây mình lót lên cho các bạn thấy ha rồi chúng ta sẽ vào là menu nè chúng ta chọn là rồ rem ha mình mình vào trong đây mình xem luôn mình vào là survey đi cái nào cũng được các bạn set job nè F1 ha nó nó có cái tọa độ hố ga nè mình chọn luôn cái job này đi rồi bây giờ mình chọn là F2 thử nè các bạn chọn là list nè thì ở trong đây nó sẽ có 5 điểm nè đúng không ví dụ như mình lấy điểm số 2 đi chúng ta view thử cho các bạn thấy nó như thế này là nó đã vào rồi cho chúng ta rồi nè rồi vậy là đã xong hết các bạn vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách mà rút cái số liệu từ ờ, máy Leica vào ờ, trong máy tính và từ máy tính mình ờ, trút ngược lại máy Leica ha thì video của mình đến đây là hết nếu các bạn có thấy hay á hãy cho mình xin một lượt like một đăng ký kênh và chia sẻ ha tạm biệt